Uh, shop online tôi Ánh xin chào tất cả các bác nhé Hôm nay shop làm cái video này để test thực tế hình ảnh thật của cái nen 18 nhân nhé à, ờ, Các bác như hình ảnh đã thấy đây ấy, Đây là cánh đồng quê ở quê em này ở Xóm nhà em nhé, sau nhà em đây nhá Đây bác nhìn cánh đồng này Xa tết một tấp luôn Ở phía xa kia có một cái cột uh, vịt heo đấy nhá Có cái sóng vịt heo ấy Đây là cái nhà hai tầng này Cách mình khoảng uh, 200 rưỡi mét đến 300 mét đấy đây nhá các bác nhìn bằng ảnh ảnh à, mắt thường của điện thoại nhé camera thường nhé bên này có một cái nhà hai tầng mới sơn kia nhá cách khoảng 300 mét nhá đây là hình ảnh thực tế nhá các bác quan sát kỹ em nhá đây bác nhìn thấy cái cái chòm nhà tút ở bên kia kìa cái nhỏ đỏ bên kia đấy là bây giờ em sẽ gắn à, cái ống đen này vào gắn ống đen 18 nhân này nhá ống len 18 nhân vào nhé để, anh em thấy được thực tế hình ảnh từ cái ống len này mang lại nhá ở đây là cái clip ờ, test hình ảnh thôi em sẽ có một cái clip ờ, test ờ, hướng dẫn các bác cách lắp đặt và giới thiệu với các bác các phụ kiện của bộ len 18 nhân này nhé khi các bác lắp vào rồi các bác lấy nét nhé đây như này lấy nét nhất ở đây à, cái nhà hai tầng vừa rồi mà cách mình khoảng à, hai trăm rưỡi mét đấy nhá đây các bác nhìn thấy từ cái bức tranh à, đá ở trên nhà kia rõ nét căng luôn em di chuyển dần dần nhá à, các bác lưu ý đây là điện thoại chưa zoom tí nào thôi nhá còn đây là cái cột à, phát sóng việt theo nhá đây cột phát sóng việt theo này chưa zoom luôn nhá đây em hơi zoom nhẹ chút này đấy, à, em hơi zoom nhẹ chút đấy zoom này mới là khoảng 40 ờ, phần trăm đấy nhá cái này độ càng để im ấy, thì độ ổn định càng cao nhá hình ảnh càng đẹp đây em zoom thêm chút nữa nhá đây đây là zoom 80 ờ, phần trăm này này em zoom 100 phần trăm luôn rồi đây các bác để ý nhá đây cái trạm phát sóng Viettel mà cách mình cả đến ờ, sáu bảy trăm mét đấy các bác hình ảnh nét trong luôn thế như này giả dụ như có con chim đậu ở trên này này các bác cũng nhìn rõ rõ nhá nét luôn nhá rồi đây nhá đây đây à, đây là zoom này đây cái cảnh mà ngôi nhà đỏ tút hút phía xa đấy Cách này ít nhất phải 7-800 mét đấy Mà nhìn ảnh, nhìn, nhìn ảnh người vẫn rõ luôn nhá Ảnh người này có chó này Cái này càng à, im càng ổn định đấy Ảnh càng đẹp nhá Cái này zoom này zoom hết cỡ đấy Em à, nhả zoom một chút nữa này đẹp hơn Đấy nhả zoom một chút nữa này Thì ảnh à, đỡ bị vỡ hơn nhá Đây là hình ảnh xa tới tận 7-800 mét đấy nhá đây em quay sang cái nhà hai tầng mà em nói nhá nhà hai tầng mới sơn đây đây cách mình ờ, cả 300 mét đây 300 mét các bác ví dụ như trên này có đồng chim treo chẳng hạn em thì em không nhờ không treo đồng chim lên được đúng ra thì phải quay con chim thì anh em xem hấp dẫn hơn nhé à, ờ, cái này mà quay được đàn chim ấy thì tuyệt vời luôn nhưng mà thật sự với bác là giờ kiếm được đàn chim tập trung cũng hơi khó bây giờ là buổi chiều rồi em tranh thủ làm cái ờ, clip để cho anh em thấy cái hình ảnh thật sự của cái len 18 nhân mang lại nhá đây giả dụ như trên nóc nhà này có chim sẻ đậu đi anh em vẫn phát hiện ra bình thường nhá trên cái chóp này kìa mà trong cái đó cái chóp này là cách mình khoảng 300 mét nhá à, cái len 18 nhân này ấy, thì độ đấy ờ, quay xa được tới tận 800 mét và độ cự ly gần nhất là 3 mét nhé 3 mét thì các bác mới lấy nét được còn gần hơn 3 mét là các bác không lấy nét được nhé à, ờ, sau em sẽ có mấy clip à, quay tầm 3 đến 5 mét để lấy nét cho anh em mà muốn mua về quay uh, chim đấu ấy thì các bác quay đi gần đấy cho nét hơn đấy đấy thì em sẽ có clip thực tế ở cái khoảng cách uh, 3 mét 5 mét các bác vừa lấy nét rất tốt nhá đây này đây là hai anh thợ xây này đang ờ, tô sát bức tường cách chúng ta phải tới 500 m. 500 m đấy. Đây là em mới zoom một chút thôi nhá, zoom thêm tí nữa này. Đây các bác cái zoom này là zoom được 50% này. Đây các bác nhìn nhá. Cái hai người kia thì ở độ cự ly xa nhá. Nhưng mà cái ngọn bưởi phía trước này. Còn phía trước là vẫn nét căng luôn này, không phải vỡ nhảy này thế này các bác đi ờ, săn bẫy mà đi quay nhảy cứ đi khoảng ờ, đây em quay đang bài ao bên này này đây cái rổ đỏ kìa cứ đi nhảy khoảng 200 ờ, mét hoặc là 300 mét ấy thì đảm bảo là nét căng luôn nhá ví dụ như cái nhà hai tầng này chẳng hạn là hai trăm rưỡi mét này là đảm bảo hình ảnh sắc nét luôn hay như cái nhà bên tầng bên này nhá nhà mới sơn này này Đấy. đây là phải 300 mét này là đảm bảo nét căng luôn nhá đây là hình ảnh lấy từ xa của cái du 18 nhân này nhá bây giờ em xin phép ờ, tháo cái ống zoom mình ra tháo zoom mình ra nhá đây đây là hình ảnh thực tế đây hình ảnh thực tế mà camera điện thoại ghi lại được đây đây ngôi nhà ba lần cao xa phía kia nhá và bên này đấy cái tròm đỏ đỏ tút hút kia kìa mà mình vừa mới quay thấy có người ờ, xách xô ấy rồi con chó chạy ấy đấy là tút hình ảnh đỏ nhỏ xíu này thôi nhá đấy hình đỏ nhỏ nhỏ teo teo ấy đấy là hình ảnh của cái nhà đấy nhá và đây là cái hình ảnh của cái trạm phát sóng Viettel nhá các bác nhìn thấy đấy nó phải tới cả bảy tám trăm mét luôn đây là hình ảnh thực tế của cái nhà hai tầng bên kia này khi dùng cái len 18 nhân thì các bác vừa được ờ, thấy hình ảnh của nó rồi đấy anh em đi săn bẫy 200m 300m là vô tư không phải suy nghĩ nhá rồi các bác ờ, mua hàng thì này trực tiếp với lại uh, shop Tân Đánh nhá len 18 nhân này theo số điện thoại là 0916 579 838 nhé. Rồi em xin cảm ơn nhá